bà đang đang gọi á dạ rồi bị sao anh bây giờ á cái máy nó tự nhiên cái để vô cái cái nút bình thường này đặt cho bình thường á cái bấm vô bấm vô trong đồng vàng tự động cái nó nó thì nó hiện lên là số 34 34 tự nhiên nó chơi nó chạy hết hết cái phần đầu á cái phần bà đầu coi như là giặt rồi ờ, rồi ờ, coi như là nó ở dưới là ba dãy số dãy số đầu nó mất tự nhiên nó nhảy số 17 17 rồi cái nó giặt tới giặt lui hai lần lúc đầu cái nó nó nhảy lại không nó không dắt mà nó nó nó có dắt rồi mà tới hồi cái hồi cuối cái, cái dắt cuối cùng nó không dắt nó nhảy ngược lại là là là là, là, là 22 lại nó cứ nhảy xuống vậy rồi lùi lui hoài chứ không nó không dắt để cho nó nghỉ luôn á mà anh xài bao nhiêu ờ, lâu rồi em cũng không biết là anh có lưu lại trong sổ ờ, của của ảnh á tại vì mua rồi thì mà ảnh thôi ảnh có cái chuyện gì không sao đâu ảnh có lưu lại cái số của ảnh cái số này là ảnh có lưu lại cái số điện thoại của của, của mình đó là ảnh có lưu vô trong cái sổ á dạ anh ở đâu kỳ ạ đó, ở ờ, kỳ, kỳ đó là là là là hình như ảnh có cho cho kỹ thuật vô nhà nhà của em một lần rồi ở ờ, ở ở, ờ, ở đường chiến lược á là chạy cái đường ờ, cái đường ờ, cái đường số 6 chạy thẳng qua cái đâm ngang qua cái đâm qua đâm ngang qua lộ ờ, tỉnh lộ 10 là đối diện hết đường số 6 á, là là đụng con đường tỉnh lộ 10 tỉnh lộ 10 dồn bên kia đường đó là chạy vô hoặc là đi đi tới đó đi rồi rồi em em ra em, em dẫn anh vô cũng được nữa bây giờ à, bên shop đang phong tỏa chưa có đi được anh ơi ờ à, chị vậy thì em em lưu lại cái cái số này em lưu lại vô sổ rồi chừng nào có có chừng nào mà giãn giãn thì hết giãn cách thì anh cũng biết đó bởi vì bây giờ em có cách nào chỉ cho anh anh anh anh hướng dẫn anh để anh làm nếu mà không được thì bây giờ anh lưu lại cái cái cái cái cái, cái, cái số này đi chừng nào hết giãn cách rồi cái ờ, em điện dùm cho anh dạ rồi à, bây giờ à, anh à, nói hiện tượng cái máy nó bị làm sao anh nói lại cho kỹ thuật nó, nó xem rồi nó gọi lại cho anh ha dạ dạ dạ dạ rồi rồi bây giờ nói giờ thôi chừng nào ha dạ, anh ờ, nói đi ờ, đang quay mà ờ bây giờ này bây giờ ờ, khởi động lại từ đầu hơn sao anh cứ tả thôi anh cứ tả bình thường thôi à, coi như là hiện tượng nó sao nó như thế nào thì à, anh cứ nói thì rồi lấy hồi có kỹ thuật nó gọi cho anh rồi bây giờ vậy nè nhỏ rồi em bây giờ á mở coi, coi như là anh mở máy lên cũng quy trình giặt bình thường như mỗi ngày vậy chứ không giặt nước nóng gì hết trơn và cái ba cái số dưới nó hiện vô cũng bình thường trong điều khi khởi động máy chạy và khi máy nó chạy vô á hình như cái đợt đầu nó không có bơm nước cái chạy cái mất cái, mất cái số đầu và đợt đầu nó còn hai cái số giữa đó là hai cái số giữa cái cứ nó, nó, nó cứ nó cứ nước vô rồi cái nó cái ờ, cái nó dắt nước vô nó dắt chạy tới hồi mà mà, mà tới cái tới ờ, tới bắt đầu là cái số 2 rồi tới số 1 đọc tự dắt hai đồng rồi không có nghĩ tới ngược lại là số 22 rồi rồi tự động cái nó nó cứ giặt thấy giặt thấy nó tới số 15 rồi nó nó nó cứ nó cứ giặt hoài giặt hoài giặt quỷ quỷ cái nó không nó không có nguồn số vậy mình không dắt luôn rồi bà à... nói rồi cái em cảm ơn rồi thấy lâu quá không được còn thôi em tắt máy cái em khởi động lại em cho em ờ, chuyển qua cái cái phần mà dắt không á rồi đang, đang lấy đồ ra chứ giờ biết sao giờ để nó nó nằm hoài nó cứ là nó số 1 rồi nó nhảy số 15 rồi nó nó tới số 15 hoài nó chạy nó nó cứ chạy vòng vòng vòng vòng hoài nó không dắt rồi bắt buộc em phải tắt máy cái em nhận qua cái nút ờ, em bỏ hai nút đầu em nhận là cái nút dắt á nhắc không á đặng cho nó dắt đặng khơi đồ lên đỡ dạ rồi em lưu thông tin lễ hồi à, có uh, nhân viên nó gọi cho anh uh, ha rồi rồi rồi cảm ơn em nhiều em ơi <laughs> giúp dạ giùm đi bộ dạ cảm ơn anh <laughs> dạ cái shop của em á anh cũng chỉ nhiều người mua đồ lắm rồi đó dạ dạ em cảm ơn anh rồi rồi rồi rồi